Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Hà Nội, cái tên nói lên tất cả Một thành phố nằm trong sông Được bao bọc bởi dòng sông Hồng bao đời nuôi dưỡng và bảo vệ nơi đây Trong thời chiến, dòng sông như một con hào bảo vệ thành phố Còn trong thời bình, việc xây dựng những cây cầu kết nối đôi bờ là vô cùng quan trọng để thủ đô có thể phát triển kinh tế hội nhập quốc tế. Trong lộ trình thực hiện quy hoạch giao thông năm 2023, thành phố Hà Nội đã chuẩn bị xây dựng ba cầu vượt sông Hồng,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 Như ở trên chúng tôi đã nói, nằm trong lộ trình thực hiện quy hoạch giao thông năm 2023, thành phố đã chuẩn bị xây dựng ba cầu vượt sông Hồng là Trần Hưng Đạo, Tứ Liên và Vân Phúc. Trong đó, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội cho biết, dự án đầu tư xây dựng cầu Vân Phúc qua sông Hồng và tuyến đường nối ra quốc lộ 32, huyện Phúc Thọ, phấn đấu duyệt báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án trong năm 2023. Còn đối với dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và đường cầu Tứ Liên đến cao tốc Hà Nội Thái Nguyên, đang triển khai thực hiện lập hồ sơ báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, dự kiến trình trong quý 3 năm 2023. Riêng với cầu Trần Hưng Đạo, Ban đã hoàn thành công tác tổ chức trưng bày, triển lãm và tham vấn ý kiến cộng đồng phương án kiến trúc và được Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội phê duyệt kết quả thi tuyển phương án kiến trúc. Thành phố đã chấp thuận giao một doanh nghiệp lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT để trình thẩm định. Sau đây, chúng ta sẽ đến với quy hoạch của từng cây cầu. Đầu tiên là cầu Tứ Liên, theo quyết định phê duyệt kết quả tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc. Địa điểm xây dựng cầu sẽ nằm giữa cầu Nhật Tân và cầu Long Biên, nối quận Tây Hồ với huyện Đông Anh, kết nối từ tuyến đường trục chính đô thị quy hoạch dọc đê Hữu Hồng với quốc lộ nằm kéo dài, thuộc địa bàn quận Tây Hồ, quận Long Biên và huyện Đông Anh. Phạm vi dự kiến có điểm đầu giao với đường Nghì Tam, điểm cuối qua nút giao quốc lộ 5 tổng chiều dài theo tuyến thẳng khoảng 4,8 km, với 5 nút giao trong đoạn tuyến, gồm có nút giao Nghi Tàm, nút giao Hữu Hồng, nút giao kết nối bãi giữa, nút giao Tả Hồng, nút giao quốc lộ 5 kéo dài. Phương án kiến trúc cầu là cầu dây vàng kết hợp văng xoắn, tạo ra các nhịp lớn với hệ khung kết cấu thép nhẹ. Hai bên trụ cầu chính được tạo hình theo quy hoạch giao thông vận tải Hà Nội được Thủ tướng phê duyệt vào năm 2016, thì lộ trình xây dựng cầu Tứ Liên là trong giai đoạn 2020-2025. Từ nhiều năm trước, Hà Nội cũng đã quan tâm đến việc triển khai cây cầu này. Cụ thể là trước thời điểm các dự án BT tạm dừng triển khai, để ra soát vào năm 2019, thì Hà Nội cũng đã chấp thuận cho nhiều doanh nghiệp thực hiện chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn theo hình thức đầu tư này. Trong đó, Sun Group nghiên cứu làm cầu Tứ Liên. Tuy nhiên, vào đầu năm 2021, luật PPP mới có hiệu lực và hình thức hợp đồng BT đã được bãi bỏ. Tới nay, chưa có thông tin mới về việc bên nào, tư nhân hay nhà nước sẽ đầu tư cây cầu này Tiếp theo, chúng ta sẽ đến với cầu Trần Hưng Đạo. Cùng với cầu Tứ Liên, dự án này nằm trong khu vực đô thị trung tâm và đã được thi tuyển phương án kiến trúc. Cầu Trần Hưng Đạo nằm khoảng giữa cầu Trương Dương và Vĩnh Tùy. Phía nam cầu kết nối vào đường Trần Hưng Đạo, tại điểm giáp danh hai quận Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng. Ở phía bắc, cầu đi qua bãi sông Hồng men theo rìa phía tây khu vực sân bay Tà Lâm, tới nút giao quy hoạch với đường Nguyễn Văn Linh, quốc lộ 5A, Điểm đầu tại ngã năm Trần Hưng Đạo, Trần Thành Tông, Lê Thành Tông. Điểm cuối tại điểm giao với đường Vũ Đức Thuận. Cầu chính dài 900m, gồm 6 nhịp. Tổng chiều dài cầu và đường dẫn hai đầu khoảng 5,5 km qua các quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Long Biên. Cầu gồm có hai chiều, mỗi chiều hai làn xe cơ giới và một làn xe hỗn hợp. Ngoài ra, các khoảng không được tận dụng bố trí làn xe đạp tại vị trí sát vành vòm. Phần đường dành cho người đi bộ nằm ngoài vành vòm. Đầu cầu có đường lên xuống cho người đi bộ. Trụ cầu có các đài vọng cảnh phục vụ nhu cầu ngắm cảnh của người dân và tạo điểm nhấn kết cấu. Hai đầu cầu có công viên phục vụ người dân vui chơi giải trí. Ý tưởng kiến trúc của cầu Trần Hưng Đạo – là tạo ra một cây cầu biểu tượng mới của trung tâm Hà Nội với hai đường cong lượn sóng bên bờ sông Hồng. Kết cấu vòm chính là hai đường cong tiếp xúc với nhau, lặp lại 6 nhịp tạo hình mang biểu tượng phù cực. Cuối cùng là dự án cầu Vân Phúc Cầu Vân Phúc và tuyến đường kết nối ra quốc lộ 32, huyện Phúc Thọ, được đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2022-2027. Tháng 12 năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 31 dự án sử dụng vốn đầu tư công, trong đó có cầu Vân Phúc. Cầu Vân Phúc bắc qua sông Hồng và tuyến đường kết nối ra quốc lộ 32 dài 7,7 km Điểm đầu tại vị trí giao cắt quốc lộ 32 thuộc xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, điểm cuối ở ranh giới của Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc. Phần cầu chính vượt sông, cầu cạn vượt vùng lòng hồ Vân Cốc và cầu dẫn phía Hà Nội rộng 20,5m, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Phần đường nối từ quốc lộ 32 đến cầu cạn vượt lòng hồ Vân Cốc rộng 32m, quy mô 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Chủ đầu tư của dự án là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông thành phố Hà Nội. Theo Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, việc xây dựng cầu Vân Phúc nhằm hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch, phục vụ nhu cầu lưu thông hàng hóa, đi lại của người dân, tạo tiền đề thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn Hà Nội. Vĩnh Phúc và các tỉnh thành lân cận trong vùng thủ đô và các vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Tứ Liên, Trần Hưng Đạo, Vân Phúc là 3 trong 10 cầu qua sông Hồng được xây dựng theo quy hoạch giao thông vận tải đến năm 2030, tầm nhìn 2050. 7 cây cầu còn lại gồm có Hồng Hà, Mễ Sở, Vành đai 4, Thăng Long Mới, Vành đai 3, Vĩnh Tuy giai đoạn 2, đang xây dựng, Thượng Cát, Ngọc Hồi, Vành đai 3,5, cầu Phú Xuyên,